Hello baby Hôm nay rất là vui luôn, thật sự vui lắm Thì cũng vì vui cho nên Su quyết định sẽ quay một clip tầm 3-4 phút Và bạn nào quan tâm, muốn trắng da nhanh và an toàn thì hãy xem hết cái clip này nha Không bao giờ cảm thấy uổng phí đâu Thực ra những cái sản phẩm trước đây mà Su xài nó bị ờ, ngứa nhiều lắm nha Tắm trắng cũng bị hồi da nữa, xài kem cũng có những cái loại kem làm cho Su bị ngứa nha ừ, mặc dù nó rẻ thiệt và mình cảm thấy số tiền đó mình uh, có thể mua được thì vì thấy nó rẻ cũng ham rẻ lắm nhưng mà càng rẻ thì nhiều khi nó cũng không an toàn cho lắm khi mà Su biết đến cái sản phẩm này tại vì nó là của chị Ngô Thiên Nhân cho nên Su rất là an toàn cảm thấy nó cảm thấy rất là an tâm luôn an tâm và rất là cảm thấy cái sản phẩm này rất là an toàn nữa tại vì á, bên chị à, Ngô Thiên Nhân là, là chuyên bán về những sản phẩm skin AF rồi có kem mặt ờ, rồi kem face serum nói chung là tất cả mọi thứ nhưng mà chưa có kem body về kem body là Su nhắn tin mua liền luôn nhắn tin mua liền ngay lập tức và cái kem này Su được biết là nó được sản xuất từ bên Hàn Quốc và nó được chiết xuất từ sữa non và học chai đen nó có rất là nhiều tinh chất quý trong đây khi mình xài vào da mình sẽ lên chân lên tông liền luôn mình càng xài càng trắng càng xài càng trắng nha mấy bạn đó ngoài ra những bạn nào ví dụ như là mấy bạn à, bị đen bẩm sinh nè à, cũng trắng luôn nha mình chỉ cần chấm một hai hạt giống như hạt đậu thôi là mình tán đều ra vậy là sẽ trắng nha bạn và nó nhanh thấm cực kỳ rất là thấm luôn da bị đen nè bị đen bẩm sinh nè cũng hết nè bị cháy nắng cũng hết nha mấy bạn nói chung là da nào cũng hết và xu cảm thấy rất là thích cái cái cái cái cái chai này luôn nha Rất là thích luôn bởi vì nó thấm nhanh cực kỳ Chỉ sau một phút thôi là thấm nhanh lên lên liền luôn một phút thôi với lại cái body quay à, Angel này á, được bán ở 23 quốc gia lẫn đó mấy bạn ơi Người ta bán toàn quốc luôn đó Và nó ngoài ra nó còn được à, quốc tế công nhận nữa đó Được đạt tiêu chuẩn quốc tế luôn đó Được đạt tiêu chuẩn quốc tế mà chỉ còn lấy một lượng ít thôi Em thấy chưa và nó thấm rất là nhanh mấy bạn thậm chí mấy bạn lấy uh, vải mấy bạn chùi lên thì nó cũng không bao giờ bị dính đồ nha không bao giờ bị dính đồ rất là hay luôn bôi đâu thấm đó thấy không hai da nè cái này xung mới bôi một ít thôi nhưng mà nó đã trắng cỡ này nó trắng thiệt luôn nha mấy bạn trắng thiệt không hề trắng ảo mấy bạn bôi á sau này nó chờ thiệt thề luôn á trắng giả mang luôn trắng y chang da thiệt của mình luôn trắng hơn mặt của su luôn rồi nè cái tay này đen thui tay này su vô có bôi nha mấy bạn mấy bạn thấy không rất là thích luôn và chai này có giá là một triệu 550 ngàn Đừng hỏi tại sao nó mắc Tại vì nó là hàng hiệu mà Nó là hàng tốt Đừng có so sánh cái này với lại những cái giá là ở Nhi có trăm mấy trăm mấy bạn cũng biết đó Giá rẻ thì chấp nhận là nó xài sẽ bị hư da Và cái này không chì, không thủy ngân, không một chất độc hại gì hết hoàn toàn sử dụng được và những bà bầu cũng xài được luôn tất cả những loại người cái nào xài cũng được hết trơn cho nên bạn không sợ gì hết cứ an tâm mà mua đó rất là thích luôn rất rất là thích luôn rất là an toàn yêu lắm luôn trời ơi yêu lắm luôn á thích cực kỳ luôn và một xài một chai này mấy bạn có sẽ xài được tầm 3 tháng hoặc 4 tháng tiết kiệm đi xài được rất là nhiều luôn không bao giờ cảm thấy vì đã bỏ tiền ra mua cái này nha mấy bạn thích cực kỳ luôn yêu lắm thấy chưa tay này đen thui nè thấy không trắng hơn da mặt su rồi nè hãy mua body của angel này nha các bye cả nhà chúc cả nhà có một lần giá đẹp nha